lần này buồn lắm em ơi nhưng chẳng qua sự đời bao nhiêu lời thương bao nhiêu lời nhớ biết người thờ sao lòng còn thương nhớ vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình yêu nhau làm chi thương đau chuộc lấy chấp nhận từ cho em khăn tay anh còn giữ em trả cho anh lời đắng cay làm chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày thôi bây giờ anh xin trả cho em cầm tay anh còn giữ em trả cho anh lời đắng cay làm chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì esse giá buộc